trên đỉnh núi ờ, liên đài tu hành tầm đạo một mấy cứu đời lang thiên một cõi xa chơi non cao đẳng thượng thành thới vô cùng hiu hiu gió thổi lạnh lùng phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai mùa xuân hứng cảnh lẩu đài lúc còn xác thịt thi tài hồng anh tứ di mây phủ nhiều đanh bồng lai mốt cõi hữu danh chữ đầy Kể từ tiếng cảnh ta về, Non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực trí âm, Nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi đầu tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra Ngọc Thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh tối về kính cải cười canh mặt người xuống trần lỡ khóc lỡ cười ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong chừng nào sâu nọ quá lâm trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên Thương đời ta mượn bút nghiêng thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con thân này thương chúng hao mòn từ đây Minh hoàng chưa ngự đài mây, Gầm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, Đặng chờ dần đến mới mừng chúa tôi. Thảm thương thấy sự lắm ôi, giấy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình một khi, Rước đưa người tục tu trì xa khơi nó chiều rồi lại đói mới dương trần sắp dướng bình trời từ đây khuyên trần sớm liệu bắp khoai cháo rau đỡ giả thắng ngày cho qua nhưng cùng bổn đạo gần xa tu hành trì chi mới là liệu mai Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, Đặng coi tiếng thánh lâu đài quốc dương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, Miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lâu sau bể bắt non tần quân phiên tham báo xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm Dẫu cho có ở xa xăm cũng là rạng tới viên tâm dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh chuông kia treo sợi chỉ mình chẳng lo thân phận lo dành bướm ông hiểu trung hải liệu cho xong đến chừng gặp chúa mới mong trở về Bây giờ kẻ sợ người tề hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Ta mang mình thịt xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cày, Đua nhau mà chạy lâu đài cùng xa. Lập rồi cây hội long qua, Đặng coi hiện đức được là bao nhiêu. Giang ta hồng sắc cũng tiêu thảm thương ba tánh chinh chiều ruột đau mặc ai tranh luận thấp cao thường trong lễ thứ sáu sao từ đây chinh chinh bông sẽ về tây đói nhìn trần thế xác thấy ê hề thương trần ta cũng ráng thầy đặng cho ba tánh liệu bề tu thân tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời phật truyền ta giải mấy lời đằng cho trần thế thức thời tu thân nào là luân ly tứ ân phải lo đền đáp xác thân mới còn ai mà sửa đặng vuông tròn long dân đến hội lầu son giữa cây thương đời dân vật say mê làm điều gian ác thảm thế sau này Kể từ hầu hóa bên thầy vào ra châu chức đại mấy cũng gần. Tuy là nương vừa non tân ngày sau thấy cuộc xoay dần về Nam. Qua sông nhờ được cầu lam tu hành nào đợi chùa ám làm gì Bây giờ bác lộn với chị nửa sao lọc lại vít tỳ cùng chê. Bờ dân chớ có say mây trung lương chánh trực giữa cây đài mây. mang lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tại hiền lương Thân này anh tuyết nằm sương, Chẳng than chẳng thở vì thương thấy trần. Theo thầy giảng giải nhiều lần dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tay, qua nơi khổ não mặt ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười u mê mà lại chê cười thần tiên giả từ sân lạnh lâm tuyền về đây hội hiệp xa duyên tứ thầy ở rừng bàn với cao cây bây giờ xuống thế cao cây lìa xa Thiên cơ biên đổi cạn qua, Gầm trong thế giới còn đôi ba phần, Mau mau kiếp kiếp chuyên cần. Chúng sanh còn có lập thân hội này, Tuần quần thiên địa đổi xây, Cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn cũng còn kẻ ghét người hờn vì không rõ hiểu xa duyên của thầy hổ lan ác thú muôn bày lốp bãi lốp chạy sau này đã đoan ai mà ăn ở nghinh ngang đoán đường nó bắt sẽ tan xác hồn chữ rằng quả phước vô mông đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm doan cho rồi để sao khó đứng khôn ngồi thương nhà tiếc của biết cái hội nào nguôi Ai mà ăn ở ngược xuôi, Bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. răng to tên gọi mang xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần đổ cho Thương đời hết giả cần lo, Chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, Tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tâm Giới cho ba tánh máu hồng bớt rơi tu cầu cha mẹ thành thơi quốc vương thủy thổ chiều mới phản hồi tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen người tu phải lanh hơi men đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình tu là sửa trọn ân tình tàu kháng chồng vợ bố kinh đừng phai tu cầu đức phật như lai cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này chữ tu chớ kha trễ chạy phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên ra đời xứng hiệu khùng điên nào ai có rõ thần tiên là gì tu không cần lái cần quỳ ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau trí hiền tâm đức chùi lao ra công lọc kỹ thì tháo ra vàng vinh hoa phu quý chẳng màng ra oai ra lực cởi thoảng xa chơi con sông dòng nước chiều mới dốc lòng trả nợ nước đời cho xong Chừng nào bốn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh, chữ nhục mấy hồi đến khi thất giận làm mồi yêu tinh tu rèn tâm trí cho minh tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao hiểu rồi những việc lao đau ở cùng cô bác làm sao cho tròn kinh yêu nào phải hao mòn ở cho phải nghĩa lầm son mới vừa nghinh ngang hồn ẩu phải chừa bà con nội ngoại già dạ thưa mới là sớm viền phải ở thật thà dầu không quen biết cũng là như quen ở cho cha mẹ ngợi khen gặp người lâm nạn đua chen giúp dùm xác thân là cái gông cầm nếu làm chẳng trọn thu hầm sẽ thay cho rồi nhân nghĩa mới hay lễ nghi phong quá đổi thay làm gì từ đây biến đổi dĩ kỳ dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai rèn tâm cho được thẳng ngay khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời cũng là người ở trong trời cớ sao ăn ở nhiều lời ngôn ngang hung hăng ý của giàu sang chẳng kiến trời phật mấy mang ý tiền Dạy rồi cái đạo tu hiền Làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng cũng đừng ghẹo gái có chồng, Cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chóc ghẹo gái xinh, Nửa sau mắt phải yêu tính hư mình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình dân lời cha mẹ mà dình gia can Nghiêm đường chịu lệnh cho an Loạn luân can kỵ hổ mang tiếng đời anh em đừng có đổi dời phụ phàng vừa mũi xe lời nghĩa tình Tuy là trời đất rộng thinh có thần xem xét phân minh cho người vô duyên chưa nói mà cười chưa đi mà trái hỡi người vô duyên lớn lên phận gái cần chuyên làm ăn thì phải cho siêng mới là phải gìn dục giống lòng ta đừng chiều theo nó vậy mà hư thân nghe lời cha mẹ cân phân tam tùng vén giữ lập thân buổi này tình duyên chẳng kiếp thì chạy chứ đừng cãi lệnh gió mấy ngoại tình Đi thưa về cũng phải trình công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hở hên mới làm chữ dung là phận đàn bà dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng dẫu cho mắt chữ nghèo nàng cũng là phải sửa phải sang mới màu ngôn là lời nói mặt dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan Đừng dùng lời tiếng phan ngang, Thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, Ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, Cũng dình chữ hiếu phục tòng sông thân. Giải rồi những chuyện đức ân, Phận làm cha mẹ sự phân lẻ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, Đừng chửi, đừng rủa, đứng cao, đừng bươi đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo quá vàng mười chẳng hơn cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt trước xạ dân mới là Nam mô sao chữ di đà từ bi tế đổ vậy mà chúng sanh Xưa nay sao chữ lạnh tanh, Chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ít ôi, Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tới rồi tu sao kịp chiều mới cho thành ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa tu hành nhiều kẻ chẳng ưa mặt ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng gầm trong thế sự trần hoàng người hung người ác tà gian cũng nhiều thương đời ta mới đánh liều mong người tu tình ít nhiều cũng hay Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì sau đây nhiều chuyện ly kỳ kể sau cho xiết vậy thì dân ngôi Tại sao chẳng cũng chè sôi, Bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè cũng không có muốn qua que lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham ai chê khờ dại cũng cam chớ tôi cũng chẳng có ham lậu đài chữ tu hãy ráng miệt mài đừng kể vắng dài đừng nể mau lâu dẫu khuyên khắp hết đâu đâu bớt điều mi dối mới hầu thấy ta đừng theo lũ quỷ lũ ma cũng kiên nó mà nó phải ăn quen chết rồi cũng bất cóc khen trong đần lễ nhạc tế sen ít gì đàn nhu thầy lễ cũng kỳ mắt phải chuyện gì phủ phục bình hưng lại thêm đàn địch từng tưng đem con heo sống mà dân làm gì chủ gia kẻ lại người quỳ làm chuyện gì kỳ giả dối hay không nếu không thì trả lời không bằng, Mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn sầu bi, Học nho cứ mày, Làm thi ngạo đời. Rung đùi ngâm chuyện trên trời, Tình duyên ca nước dậy thời dỗ con. Thấy đời ta cũng héo vong học nho Mà chẳng làm tròn nghĩa nhân Khoe mình chẳng có ai hơn Nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo Hiền nhân chẳng chịu làm theo Đời ai có bệnh túng nghèo chẳng tha Hốt thời cắt bảy cách ba nó đòi năm cách người ta quản hồn lành bay còn ác lại tồn đến chừng lập hội xác hồn lìa xa mỹ anh thầy thuốc lan xa cũng là mẫu mật người ta lấy tiền Xin trong anh chỉ đừng phiền đồng bát đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao giữa được các lân, Hãy nên trao sửa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật thà, Cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lấp đời mới biết cao bây giờ chưa biết ai thao ai trì đời xưa có ngũ viên kỳ đem tài học thuốc hiến thì cho dân người xưa còn chẳng cần thân miệng cho trong nước chúng dân được nhờ để tâm yên lặng như tờ nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào luận xem thấy sự thấp cao khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi bớt bỏ rình rang một khi nếu cha mẹ chết làm ý lời này là lời truyền giáo của thầy bông qua cầu phật hiệp về đi chôn con mình muốn đại làng thông thì là tùy ý đáp ngôn cho người gầm trong thế sự nực cười chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay mình làm chữ hiếu mới hay, Chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục liên cứu mẹ bằng nay nhờ người hiếu hành tâm rài từ bi ai ai hại rắn mà suy thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng làm tuần trà rượu xin xoan rồi thì chửi lộn mà an nói gì Dương Trần làm chuyến dĩ kỳ tao nhiều cánh giả chân thì chẳng theo của tiền chớ cứ bỏ theo chết rồi tế lễ bỏ heo làm gì nếu ai biết chữ tu trì cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn không làm để ở lung lăng chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì ở cho biết nhượng biết Tuy vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan, Đạo là vốn thiệt cái đàn ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bất miệng hùng anh, Ở nơi cửa khẩu thiết rành tiếng ni chân bài quân tử làm chi của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô lũ đàn lũ điếm hổ đồ anh hùng quân tử xưng hô rện trời gặp ai mắc nạn cười chơi chứ không ra sức giúp đời điều chi hổ mình là bực tu mi chưa tròn bốn phận mà tí tôn mình kể từ thượng lộ đăng trình vào nam ra bắc mặt tình bôn phi khuyên rằng trần thế một khi tuồng đời sắp hạ bằng ni rõ ràng Dương gian làm quyển nói càng cùng sớm cuối làng đâu cũng như đâu. họ reo dục trong nhiều câu sai đồng khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thải các người nhiều chuyện cho cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng réo làm chi, nghìn ngàn kêu mua có khi hại mình. Nghe không thì cũng mất tình nói cho rõ rệt dân tin không làm quan âm nam hải phổ đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền Thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà réo xuống trần mà sai. Nam mô quan âm như lai cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi thanh mắng thần xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lưỡng thần ghi chép liên miên nào tội nào phước dưới miền trần gian tâu qua thượng đế ngọc hoàng dương trần hung ác đã đoan quá nhiều chúng sanh ngang ngược làm liều ngọc hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi Minh Dương kho đứng khôn ngồi, Thảm thương lê thư mắt hồi gian trung Trước đền mắt ngọc lũy rừng, Quý yêu ba tanh biết chừng nào ngôi. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lái Phật cầu xin cứu trần Lời khuyên xưa cũng một lần nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ biếm đời. Ở đâu cũng Phật cũng trời tâm thành chí nguyện xem đời khó chi Dân thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian gió đưa lướt sóng buồm loan rước người tu niệm suy xoan phỉ tình Ai mà ta dạy chẳng dinh Thì sao đừng trách mất tình yêu đương Bạn môn tài phép nào tường Kêu trời dầm đất cũng thì giả răng Nói cho trần thế liệu toan chớ theo tả đạo mà tan xác hồn nó làm nhiều phép nhiều mong Bùa mê thuốc lúa mê hồn chúng sanh Thành binh sái đậu cũng rành Nếu tinh thời mắt tan tạnh về sau Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chanh mới hồng vinh vang địa tiên tài phép đa đoan phi đao bửu kiếm mây mang mắt trần phật truyền thâu hết phép thần cứu an ba tánh một lần nạn nguy phiền binh bốn phía tứ di kể sao cho xiết chuyện ni sau này lớp thì ác thú dậy đầy lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tối xưa Bây giờ còn mãi lấp lừa chẳng lo kim chỗ đục mưa sau này. Hiển lành chừng đó sum dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn mười cửa xem thấy gây hồn cho trần coi thử có mà hay không nhân hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng trừng trị kẻ lâm tà gian ấy là đến lúc suy sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân khuyên dân lòng chứ có sờn ráng tu thì được xem đần trên mây người hung chết đất chật thấy nhìn xem bắt thảm ngày rài cho dân mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc các lân mới kề Bây giờ kẻ nhúng người trề chế ta rằng dãi rắn khờ cũng cam. Dương trần bỏ bất tánh tham, đừng chơi cờ bát, đừng làm ác gian để sao coi hội coi hàng coi tiên coi phật mới ngoan bớ trần điểm đàn đi thỏa chớ gần để sao xem thấy non tầng sông sao tuy nghèo dùng đỡ cháu rau bền lòng niệm phật thì sao thanh nhàn Đừng quen thoái cũ làm càng trộm gà cấp dịch xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. dạy cho trần thế phỉ tình đàn tiếng coi tục phân minh hai đường bây giờ hát bổ là thường để sao phật hát tỏ tường cho xem cái lương tuồng ấy cũ mềm tốn tiền buồn ngủ lấy thêm đồ ăn Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, Làm tuồng mèo mã thêm nhắn cho đời. Hạ quân lòng giả đôi dời, Bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời giải của Thầy, Để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa, Nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, Ăn xài phí của lụa thế làm gì? Xuống trần ta giải cố lì cốt, Mà cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, Đúng lời truyền sâm của hồi đời lê. Là năm rồng rắn ngựa dây, Chúng sanh thế giới hề thay phơi. Tráng trình truyền sấm mấy lời, Ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri Hiền nhân bổn phận tu mi, Hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, Chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi Thương dân kho đứng khôn ngồi xót xa giả ngọc bồi hồi tâm trung Gió dông thì cội cây rung, Phương xa có giặc thông dũng đằng nào. Trời Tây chung nó hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua chuông, Thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, Thành tâm thì có Phật mà đau lay Ước mong dân khỏi nạn tai dắt, Diều tiếng cảnh bồng lấy nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười, Lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân. Vâng. Mẹ cha là kẻ trồng ăn dưỡng nuôi bao hiu lúc thân yêu già. Dường linh đôm hoài mới là có chi cũng nấy vậy mà dân ôi ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay mặc ai tranh luận đấu tài khuyên dân nên hãy miết mài chữ tu Giảng này ra cuối mùa thu Dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn Học theo mối đạo làm con luận xem học mới mấy đón đời này văn minh sửa mặt sửa mài áo quần láng mướt ngày dài ăn chơi dọn xem hình dốc lạ lơi ra đường ăn nói những lời nguyệt qua trong tâm nhớ những điều ta lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh xứng là đầu trẻ tuổi xanh chẳng trao hiền đức khi học hành làm chi khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối vậy thì dân quê Người xưa nó lại khinh chê Ông cha hủ bại u mê hơn mình Tự do trai gái kết tình Với lo trao sữa cho mình đẹp tươi Gái trai đến tuổi đôi mươi Chẳng kiên cha mẹ nói cười lạ lời So hình sửa sắc chiều mới đặng làm những chuyện trái đời vô liêm cớ sao chê cổ trồng kim phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con thấy đời trần hạ thôn vôn ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi Ông cha thuở trước ngu si, Mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, Lên quan xuống quyền ăn xài lạ lê. Gặp ai đôi rách cười chê, Miệng kia hãy mở chuối thời gian rân Chẳng lo rèn trí lập thân để làm sao trả khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhân. Giúp đợi đừng đợi trả ơn miếng tròn bốn phần hay hơn bát vàng đánh liều ta cũng nói càng cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo vinh hoa như thể bót bèo hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin nhắc năm gia tình triều minh nàng kiều vì hiếu bán mình chuột cha tuy là lưu lạc bông ba đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn ghét ưa ta cũng mắc tình nghiệm kiếm suy cổ biện minh thế nào ba gia kẻ thấp người cao hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi gian này chỉ các điều tôi khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy thân ta ta chẳng tiếc chỉ miệng cho ba tánh nạn gì cũng qua luận xem những việc sâu xa chúng sanh tưởng phật thì là hãy coi tháng ngày như thể đưa thoái nguyện cầu thế giới bất ngoài chiến tranh ngồi buồn dân gặp chiếu manh ta cho ba tanh bất tranh vô hình ai ai cũng răng xét mình nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài cản lời mà ý con dài hiến cho trần hạ mốt bài ngụ ngôn tới đây ta giả làng thôn ngọc thành lui gốc phi bốn nam kỳ hiện thân sách sự nêu ghi miễu son tạc để tu mỹ trung thần Thôi thôi cảnh khổ hậu gần, Ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, Xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Người tu như thể ba tầm ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn. Sữa trâu là phận của mình xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hớn hoàng chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng đất khô nảy mục rõ lòng hiếu nhi. Mặt ai nhạo bán khinh khi phần ta niệm chữ từ bi đổ đời muốn xem được phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng ba gia cùng cách chữ tăng việc tu không đợi hướng đăng làm gì Đợi cùng tu gấp kiếp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh nếu ai biết sửa tâm linh mới màu nam mô lòng sở nguyện cầu chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan nam mô a di đà phật à. nam mô a di đà nam mô a di đà phật cầu phật tổ phật thầy quan thượng đăng đại thần chư quan cửu thần chư vị sơn thần chư vị năm non bãi núi phổ độ ba tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly ngồi trên đành núi liền đài tu hành tầm đạo một mái cứu đời lang thiên một cõi xa chơi non cao đành thượng thành thới vô cùng hiu hiu gió thổi lạnh lùng phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai mùa xuân hứng cảnh lẩu đài lúc còn xác thịt thi tài hồng anh tứ di mây phủ nhiều đanh bồng lai mốt cõi hữu danh chữ đề Kể từ tiếng cảnh ta về, Non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bậc trí âm, Nay vì thương chúng trần gian phán hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi đầu tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra Ngọc Thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh tối về kính cải cười canh mặt người xuống trần lỡ khóc lỡ cười ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong Chừng nào sâu nọ quá lâm, Trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con thân này thương chúng hao mòn từ đây Minh hoàng chưa ngự đài mây, Gầm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, Đặng chờ dần đến mới mừng Chúa tôi. Thảm thương thấy sự lắm ôi, giấy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình một khi, Rước đưa người tục tu trì xa khơi nó chiều rồi lại đói mới dương trần sắp dướng bình trời từ đây khuyên trần sớm liễu bắp khoai cháo rau đỡ giả tháng ngày cho quan nhưng cùng bổn đạo gần xa tu hành trì chi mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tay, Đặng coi tiếng thánh lâu đài quốc dương. Niệm Phật nào đợi mùi hương miễn tâm thành kinh tòa chương cùng gần lâu sau bể bắt đi non tầng quân phiên tham báo xa gần cùng qua tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thay phơi khổ lao đà sắp đến nơi thế gian bất miệng kêu mời cõi âm dầu cho có ở xa xăm cũng là rạng tới viên tâm dương trần ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh chuông kia treo sợi chỉ mạnh chẳng lo thân phận lo dành bướm ông hiểu trung hải liệu cho xong đến chừng gặp chúa mới mong trở về Bây giờ kẻ sợ người tề hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần ta mang mình thịt xác trần ra tay dắt chúng được gần bồng lai mai sau nhiều cuộc đất cày đua nhau mà chạy lâu đài cùng xa lập rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu gian ta hồn xác cũng tiêu thảm thương ba tánh chinh chiều ruột đau mặt ai tranh luận thấp cao thường trong lễ thứ sáu sao từ đây chinh chinh bông sẽ về tây đói nhìn trần thế xác thấy ê hề Thương trần ta cũng ráng thầy đặng cho ba tánh liệu bày tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, Thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta giải mấy lời đằng cho trần thế thức thời tu thân nào là luân ly tứ ân phải lo đền đáp xác thân mới còn ai mà sửa đặng vuông tròn lòng dân đến hội lầu son giữa cây thương đời vắng vật say mê làm điều gian ác thảm thế sau này Kể từ hầu hóa bên thầy vào ra châu chức đại mấy cũng gần. Tuy là nương vừa non tầng ngày sau thấy cuộc xoay dần về Nam. Qua sông nhờ được cầu lam tu hành nào đợi chùa ám làm gì Bây giờ bác lộn với chị nửa sao lọc lại dích tỳ cũng chê. Bờ dân chớ có say mây trung lương chánh trực giữa cây đài mây. mang lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tại hiền lương. Thân này anh tuyết nằm sương, Chẳng than chẳng thở vì thương thấy trần. Theo thầy giảng giải nhiều lần dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tay, qua nơi khổ não mặt ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười u mê mà lại chê cười thần tiên giả từ sân lãnh lâm tuyền về đây hội hiệp xa duyên tử thầy ở rừng bàn với cáo cây, Bây giờ xuống thế cáo cây lìa xa. Thiên cơ biên đổi cạn qua, Gầm trong thế giới còn đôi ba phần, Mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này Tuấn quân thiên địa đổi xây, Cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sợ. Cũng còn kẻ ghét người hờn, Vì không rõ hiểu xạ duyên của Thầy. Hổ lan ác thú muôn bày lốp bãi lốp chạy sau này đã đoan ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt xe tan xác hồn chữ rằng quả phước vô mông đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm doanh cho rồi để sao khó đứng khôn ngồi thương nhà tiếc của biết cái hội nào nguôi ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi răng rít chẳng vui đâu là răng to tên gọi mang xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần đổ cho thương đời hết giả cần lo chẳng lo niệm phật nhỏ to làm gì tu là tâm trí nhu mì tu hiền tu thảo vậy thì cho xong tu cầu cứu vớt tổ tâm giới cho ba tánh máu hồng bớt rơi tu cầu cha mẹ thành thơi quốc vương thủy thổ chiều mới phản hồi tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen người tu phải linh hơi men đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình tu là sửa trọn ân tình tàu kháng chồng vợ bố kinh đừng phai tu cầu đức Phật như lai cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này chữ tu chớ kha trễ chạy phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên ra đời xứng hiểu khùng điên nào ai có rõ thần tiên là gì tu không cần lại cần quỳ ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau trí hiền tâm đức chùi lao ra công lọc kỹ thì tháo ra vàng vinh hoa phu quý chẳng màng ra oai ra lực cởi thoảng xa chơi con sông dòng nước chiều mới dốc lòng trả nợ nước đời cho sông chừng nào bốn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi chữ vinh chữ nhục mấy hồi đến khi thất giận làm mồi yêu tinh tu rèn tâm trí cho minh tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao hiểu rồi những việc lao đau ở cùng cô bác làm sao cho tròn kinh yêu nào phải hao mòn ở cho phải nghĩa lầm son mới vừa Nghinh ngang hồn ẩu phải chừa bà con nội ngoại già thưa mới là Sớm diền phải ở thật thà Dầu không quen biết cũng là như quen Ở cho cha mẹ ngợi khen Gặp người lâm nạn đua chen giúp dùm xác thân là cái gông cầm nếu làm chẳng trọn thu hầm sẽ thay cho rồi nhân nghĩa mới hay lễ nghi phong quá đổi thay làm gì từ đây biến đổi dĩ kỳ dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai rèn tâm cho được thẳng ngay khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời cũng là người ở trong trời cớ sao ăn ở nhiều lời ngôn ngang hung hăng ý của giàu sang chẳng kiến trời phật mấy mang ý tiền Dạy rồi cái đạo tu hiền làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nằm Cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chóc ghẹo gái xinh, nửa sau mắt phải yêu tính hư mình sự cho vẹn chữ nghĩa tình dân lời cha mẹ mà dình gia can Nghiêm đường chịu lệnh cho an, Loạn luân can kỵ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời phụ phàng Vừa mũi xe lời nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, Có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, Chưa đi mà trái hỡi người vô duyên. Lớn lên phận gái cần chuyên, Làm ăn thì phải cho xuyên mới là Phải dình dục Giống lòng ta đừng chiều theo nó vậy mà hư thân Nghe lời cha mẹ cân phân tam tùng vén giữ lập thân buổi này Tình duyên chẳng kiếp thì chạy chứ đừng cãi linh gió mấy ngoại tình Đi thưa về cũng phải trình công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hở hên mới là Chữ dung là phấn đàn bà dốc hình tươi tăng đứng đi dịu dàng dầu cho mắt chữ nghèo nàng cũng là phải sửa phải sang mới màu ngôn là lời nói mặt dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan Đừng dùng lời tiếng phan ngang, Thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, Ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng bốn điều nêu đã làm xong cũng dình chữ hiếu phục tòng sông thân giải rồi những chuyện đức ân phận làm cha mẹ sự phân lẻ nào lỗi lầm chớ có hùng hào đừng chửi đừng rủa đứng cao đừng bươi đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo quá vàng mười chẳng hơn cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt trước xạ dân mới là Nam mô sao chữ di đà từ bi tế đổ vậy mà chúng sanh Xưa nay sao chữ lạnh tanh, Chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ít ôi, Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc tả tới rồi tu sao kịp chiều mới cho thành ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa tu hành nhiều kẻ chẳng ưa mặt ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng gầm trong thế sự trần hoàng người hung người ác tà gian cũng nhiều thương đời ta mới đánh liều mong người tu tình ít nhiều cũng hay